Liếp tông trà lại mới với hương vị sảng khoái tràn đầy sức sống. Hãy thử Liếp tông trà lại mới dạng túi lọc và bột hòa tan tiện lợi. Liếp tông cảm hứng tự nhiên.